lông trắng tinh mắt tròn xoe và trông rất xinh Meo meo, ác con mèo nó rất ngoan bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt ác con mèo nó rất ngoan suốt ngày em đua chơi với miêu